Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành Thì à, hôm nay à, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn à, một con bơm tăng áp giá rẻ ừ, có thể nói là rẻ nhất ở thời rẻ nhất mà chúng tôi mà công ty Thuận Hiệp Thành đang phân phối thì à, đây là máy bơm tăng áp Sinstar, à, nó được sản xuất ở Việt Nam à, và bảo hành 12 à, tháng như rất là nhiều loại máy bơm tăng áp khác ờ, mà Thuận Thành đang phân phối chúng ta lướt sơ qua con bơm này thì ờ, ở một video trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu ờ, sơ về cái cái bơm tăng áp Ta. thì đây là bơm tăng áp dạng cơ à, dạng cơ có nghĩa là nó sẽ hoạt động à, cơ học cái cái việc mà hoạt động cơ học này nó sẽ tạo ra cái âm thanh à, tạch tạch thì nó, nó khi mà đóng ngắt cái khi mà máy bơm tự đóng ngắt thì cái điều đó thì nó ít nhiều nó cũng ảnh hưởng tuy à, tuy nhiên thì cái ưu điểm của máy bơm này là giá rất là rẻ hiện tại thì à, thương Thuận Hiệp Thành đang phân phối với giá là một triệu một triệu à, gần một triệu hơn á một triệu mốt đến gần một triệu hơn một triệu mốt một tí thì đây là cái giá rất là rẻ so với các cái dòng bơm à, tăng áp khác trên thị trường à, về nguyên lý về nguyên tắc hoạt động thì máy bơm à, tăng áp à, sinh ta cũng có đầy đủ bộ phận à, đây là đây là hồng hút vào đây là hồng hút vào đây là cái bích à, hút vào đây thì xuống cánh bơm ở đây và quay lên đây và đây là cái họng ra đây là cái họng ra à, còn ở đây là cái um, bầu tích áp bầu tích áp này giữ cho áp uh, à, giữ cho máy bơm uh, lâu hoạt động hơn nghĩa là khi mà khi mà áp trong đường ống xuống thì um, bầu này nó sẽ cấp cái áp và cấp cái áp ra bên hệ thống đường ống để cho máy bơm nó lâu hoạt động thì khi mà hết áp trong này thì máy bơm mới mới hoạt động và nó khi máy bơm hoạt động thì áp, cấp áp ra cho đường ống khi mà đường ống nó đủ áp thì nó sẽ là cấp áp vào đây vào cái bầu này lại và nó trữ lại cứ liên tục như vậy còn đây là một bộ phận quan trọng đây là cái relay relay áp gọi là cảm biến áp suất cái relay áp này thì à, ở bên trong này á đây là cái bộ phận mà chúng ta có thể tháo, tháo ra để mà để mà điều chỉnh áp lực điều chỉnh cái à, điều chỉnh cái cái ờ, áp lực ở trong không phải là áp lực mà điều chỉnh cái khả năng tắt ừ, đóng nhả đóng đóng tắt của máy đó. đây là tụ điện ở đây là dây cắm điện thì cơ bản à, ở bên cái cái phần này là phần ờ, động cơ phần này là phần động cơ còn phần này gọi là phần đầu bơm và tách biệt giữa động cơ với đầu bơm thì nó sẽ có một cái cái phốt cái thiết bị gọi là cái phốt cái phốt nằm đâu khung này nằm khu này thì cái phốt này là nó có chịu trách nhiệm là ngăn cho nước từ đầu bơm không vào động cơ và khi mà nước vào động cơ thì máy bơm sẽ hư đây là nguyên lý cơ bản của máy bơm ờ, ừ, gần như của tất cả các loại máy bơm riêng máy bơm tăng áp thì chúng ta có cái cái bầu này và cái relay cái relay áp ở đây cái relay điều chỉnh áp ở đây um, à, để mà quý vị các bạn hiểu rõ hơn về cái ờ, cái máy bơm tăng áp uh, Sunstar tôi sẽ um, thử mở ra một vài bộ phận để giới thiệu trước hết là chúng tôi sẽ mở ra cái đầu bơm này để uh, mọi người cùng thấy là trong này là có cánh bơm thì cánh bơm uh, cánh bơm tăng áp của uh, ta này thì là cánh bánh răng là cánh bánh răng cánh bơm này thì nó hoạt động khá là bền rất là bền là cánh là cánh đồng nha các bạn cánh bánh răng à, nhưng mà làm bằng đồng đây tôi sẽ mở ra thì cái việc mà chọn máy bơm à, hiện tại máy bơm tăng áp sinh ta đang được sử dụng rất là nhiều nhất là ở khu vực à, à, gần à, nông thôn á, à, ở khu vực miền quê á, thì chúng ta sử dụng rất là nhiều bởi vì cái máy bơm này nó nó có giá rất là mềm nó chỉ khoảng ở gần một triệu hơn một triệu thôi là, là chúng ta đã có được cái máy bơm này à, nó sẽ giúp là tăng cái áp lực đường ống nước giúp ờ, đường nước luôn ờ, mạnh đây tôi sẽ mở ra các bạn coi đây là cánh cánh bên trong đó như chúng ta đang thấy là đây là cánh bánh răng cánh bên bánh răng sẽ quay đây quay thì nước nó vào đây mình sẽ quay quay như thế này và lên đây nó lên cái hồng ra chỗ này hồng ra chỗ này đây là cánh bánh răng còn à, sẽ mở ra cái à, cái khu vực điều chỉnh cái relay app để mọi người cùng theo dõi thì đây là cái relay app đây chúng ta sẽ mở mở nó ra đây rồi ra rồi bên trong này thì à, mọi người cùng theo dõi tí nó hơi xa tí mọi người cùng theo dõi thì đây nó có một cái à, cái chốt thì chúng ta sẽ ở đây nó có hướng dẫn ở trên cái bầu trên cái bầu này trên cái bầu này đã có hướng dẫn này các bạn hãng sản xuất đã có cái cái cái bản hướng dẫn để ở đây như thì tôi cũng sẽ chỉ rõ hơn các bạn à, đây đây là cái ờ, cái rờ la à, đây có sẽ là dùng một cái cái ờ, vít dẹp cái tục vít dẹp để chúng ta sẽ ừ, đưa vào đây và vặn thì ở đây có một cái dấu cộng bên tay phải bên tay phải là bên này sẽ có một cái dấu cộng và bên này sẽ có dấu trừ thì nếu như chúng ta muốn bơm lâu ngắt hơn bơm mà ờ, lâu ngắt á, có thời gian ngắt lâu thì chúng ta sẽ chỉnh về hướng bên tay cộng ừ, chỉnh về bên tay phải nè bên dấu cộng còn khi mà chúng ta chỉnh về cái dấu trừ vặn ngược lại thì cái máy bơm nó sẽ ngắt nhanh hơn thì đây là cái đây là cái cái nguyên lý của riêng máy bơm sinh ta còn với những cái dòng tăng áp khác thì nó sẽ có cái à, cách điều chỉnh khác chẳng hạn như Panasonic hoặc là Intos hoặc là NTB hoặc là một cái dòng một số dòng bơm khác thì nó lại có cái à, cách điều chỉnh khác thì do đó là không có khách, quý khách là không có áp dụng chung cho tất cả các loại máy bơm à, đây là chúng tôi chỉ hướng dẫn cho bơm Sinstar à, nhãn hiệu à, Sinstar thì được sản xuất à, tại Việt Nam và do Thuận Hiệp Thành đang phân phối à, hiện tại thì máy bơm Sinstar à, như đã chúng tôi như tôi vừa giới thiệu thì à, máy bơm Sinstar rất được ưa chuộng à, do là giá rẻ và có khả năng hoạt động à, bền nhưng mà máy bơm này thì cái nhược điểm của nó thì như chúng tôi đã cũng đã nói là khi mà đóng ngắt thì nó sẽ tạo ra cái âm thanh uh, khá là khó chịu nhưng mà nếu tuy nhiên nếu thì uh, quý khách uh, lắp ở trên à, bồn ở trên à, sân thượng hoặc là nơi xa cái cái cái khai, um, sinh hoạt của chúng ta chẳng hạn như xa phòng ngủ xa phòng khách đó thì rất là tốt máy bơm này rất là hoạt động rất là ok nó không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng mà với những cái à, cái nơi mà áp máy chẳng hạn thì nó hơi khó nó hơi khó chịu tí à, nếu như mà quý khách à, có nhu cầu mua máy bơm tăng áp Sinta thì à, vui lòng liên hệ với hotline của Thuận Hiệp Thành chúng tôi có sẵn hotline ở trên phần mô tả như là phần bình luận à, hiện tại thì giá bơm này có có công suất là 150W và 200W để quý khách lựa chọn à, chúng tôi sẽ luôn à, đáp ứng sẵn à, đáp ứng à, luôn có nguồn hàng sẵn để đáp ứng cho mọi nhu cầu của quý khách nếu như video này hay thì quý khách các bạn hãy cho một like share như là đừng quên nhấn chuông để nhận được cái video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau